Chào tất cả các bạn, mình là Phương Anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vietech 88. Bình thường khi nhắc đến những chiếc laptop màn hình 15 inch thì mọi người thường sẽ nghĩ đến những chiếc laptop có vẻ ngoài và trọng lượng nặng nề. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc laptop dành cho văn phòng đến từ nhà sản xuất LG để chứng minh rằng là chiếc laptop dành cho văn phòng đến từ nhà sản xuất này ờ, vẫn rất nhẹ nhàng, đó là chiếc LG Gram 15Z975. quan về thiết kế của máy thì máy có một kích thước ấn tượng, trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 1,08 kg, bề dày 15,5 mm, khá là mỏng và nhẹ hơn các laptop 15 inch khác rất nhiều. Khung máy được làm từ hợp kim magie nhưng máy lại không đưa lại cảm giác chắc chắn như chiếc laptop khung kim loại khác khi trải nghiệm. Máy có lớp sơn màu đen ghi, được phủ hầu hết trên toàn bộ bề mặt máy là logo LG nằm ở góc, trên ở nắp máy, mang lại cảm giác tối giản cho người nhìn. Bản lề của máy chắc chắn giúp chúng ta có thể mở máy bằng một tay một cách dễ dàng như trên các mẫu MacBook của Apple. Nói chung, thiết kế của máy nổi bật nhất vẫn là về cân nặng. Có thể nói đây là dòng laptop gần như là nhẹ nhất hiện tại mà chúng ta có thể biết đến. Là một nhà sản xuất mạnh về màn hình và TV, nên đương nhiên chất lượng hiển thị trên màn hình 15.6 inch Full HD của LG Gram cho ra sắc nét, màu sắc hài hòa và mượt mà. Viền màn hình mỏng đưa lại cho chúng ta một góc nhìn rộng, ít bị bóng, độ sáng màn hình là 276 nits, 96% sRGB và 61% adot RGB. LG còn tích hợp thêm chế độ Reader Mode để giảm đi phần nào ánh sáng xanh, giúp giảm tác hại trên mắt người dùng. Về phần camera, do đánh đổi viền màn hình mỏng nên cụm camera của máy phải đưa xuống đặt ở dưới bản lề. Đây là phần thiết kế mình không thích ở chiếc máy này vì cơ bản thì khi mở camera lên, ờ, trên màn hình của máy sẽ hiển thị hầu hết mũi của bạn và mình nghĩ là trước khi bật camera thì các bạn nên vệ sinh mũi trước nhá. Cổng kết nối trên máy gồm hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một khe cắm thẻ nhớ microSD, một jack 3.5mm. LG đã trang bị khá đầy đủ cổng kết nối trên sản phẩm của mình. Ở bàn phím của máy có các đèn LED ở dưới giúp chúng ta thao tác một cách dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng kém. Hành trình phím nông tạo cho người dùng cảm giác không được thoải mái, lại một điểm trừ nữa trên laptop này à, là khi là một ví dụ khi mà mình trải nghiệm trên máy thì cảm giác gõ còn là mình thấy hơi khó chịu phím backspace và enter khá nhỏ khiến đôi lúc thì mình bấm nhầm sang các phím bên cạnh Touchpad của máy nhạy và mượt nhưng sẽ thích hợp hơn nếu trang bị touchpad lớn hơn với phân khúc giá cao nhưng phiên bản 15 inch của LG Gram lại ờ, không được tích hợp vân tay như trên phiên bản 13 inch còn loa ngoài của máy lại là một điểm mà mình khá là thất vọng khi mà chất lượng âm thanh khi mình nghe nhạc và xem phim để giải trí cho ra chất lượng âm khá tệ, loa nhỏ, nghe các bản nhạc thì bass không rõ, chi tiết bị giảm đi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà để có được thiết bị mỏng và nhẹ thì loa ngoài sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì nhà sản xuất đã bổ sung thêm công nghệ DTS Headphone X để vớt vát được phần nào trải nghiệm âm thanh khi cắm tai nghe. Và để biết nhiều hơn về chất lượng loa thì bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc. Tuy nhiên thì khi các bạn xem video, chất lượng âm thanh của đấy có thể sẽ bị giảm đi. LG Gram sử dụng bộ vi xử lý Core i7 8550U, một dòng chip tiết kiệm điện với xung nhịp là 1.8 GHz, RAM 16 GB DDR4, OSD 512 GB, chip đồ họa Intel HD Graphics 620. Với cấu hình này, LG Gram có thể đáp ứng đủ mọi nhu cầu giải trí như là nghe nhạc, xem phim, chơi game cũng như các tác vụ văn phòng lướt web và với ổ cứng 512GB thì cũng không phải suy nghĩ nhiều về việc thiếu dung lượng. Về thời lượng pin, Viên pin của máy có dung lượng là 97Wh với 4 cell. Thời lượng pin của máy khi sử dụng ở độ sáng và âm lượng là 50%, với các tác vụ cơ bản thì có thể lên đến gần 10 tiếng. Khi để ở mức sáng và âm lượng là 100% thì máy sử dụng được khoảng hơn 5 tiếng, một thời lượng pin tuyệt vời mà máy có cân nặng thì rất là nhẹ. Với thời lượng pin này thì máy có thể đủ đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong ngày của hầu hết tất cả mọi người. Tuy LG Gram có những khuyết điểm như là loa và bàn phím, camera, nhưng bù lại thì chúng ta có nhiều hơn đó là cấu hình máy tốt, màn hình chất lượng tốt, thời lượng pin cao, trọng lượng của máy siêu nhẹ. Với những gì mà LG Gram đã thể hiện thì đó là một chiếc laptop xứng đáng trong tầm giá, phù hợp với doanh nhân và công việc văn phòng. Hãy đến với Viettech 88 để có thể sở hữu cho mình em nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.